Bài hôm nay là bài 28 uh, Đục cơ điện một chiều Đây là một trong những cái thiết bị tương đối quan trọng Nó có trong các cái bộ đồ chơi ờ, Về của trẻ con Như là ô tô điều khiển từ xa, máy bay ờ, Điều khiển từ xa Hoặc là trong những động cơ công suất lớn của cần cầu Hoặc của máy xúc trong công nghiệp Những máy xúc rất lớn ấy. Ở ờ, đầu tiên chúng ta vào mục thứ nhất Mục tìm hiểu về nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về các bộ phận chính của động cơ điện một chiều thì gồm những bộ phận chính như sau. Thứ nhất là gồm một bộ phận không thể thiếu, đấy là một nam châm. Và nếu các con mà có một cái xe hỏng nào, xe điện hỏng, đồ chơi hỏng, thì về nguyên tắc các con tháo ở trong ra các con sẽ thấy một cái động cơ điện. Và động cơ điện đó thì con biết thừa là nó chạy bằng pin. Và tất nhiên đây sẽ được gọi là động cơ điện một chiều. Và động cơ điện một chiều này có cấu tạo nếu con tháo ra bên trong kiểu gì cũng có một cái bộ phận là nam châm Con có thể kiểm tra bằng cách là con có thể lấy một cái đinh cho nó hút Và con kiểm tra xem phần nào của nó là nam châm nhé à, Bộ phận thứ hai không thể thiếu của cái động cơ đó là khung dây dẫn Về nguyên tắc thì cái nguyên lý ban đầu người ta dùng là một khung dây dẫn để cho dễ hiểu còn trong một động cơ thực tế thì thường người ta dùng các cuộn dây thay cho một khung dây dẫn. Bởi vì để muốn đảm bảo cho lực đủ lớn thì cường độ dòng điện phải chạy qua lớn và người ta không thể làm dòng điện có cường độ lớn được. Do đó